à, sân phơi à, phòng giặt đầy đủ hết nha quý vị và căn nhà chúng ta thì đang được nằm trên khu vực vị trí ngay trục đường của đường à, à, Lê Văn Thọ thuộc phường 9 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh và với một căn nhà với một cái diện tích là ngang 5 mét rưỡi và độ sâu là 10 mét và được uh, xây dựng cũng như là full nội thất nhà mình thì uh, có 3 phòng ngủ một phòng bát tơ và có một uh, vệ sinh lớn cũng như là có uh, bồn tắm nằm và ở đây thì có hai căn một cặp thì đã bán một căn rồi và chỉ còn lại một căn nữa thôi và giá bán của căn nhà thì chỉ với hơn 5 tỷ đồng một xíu thôi nha quý vị và căn nhà này thì đang còn mức giá bán là chỉ với giá là 5 tỷ 7 và còn thương lượng cho những khách hàng nào thiện chí và mua nhanh nha quý vị Và căn nhà này thì xây mới nha Một cặp này xây mới và đã bán được một căn rồi Và chỉ còn lại một căn nữa thôi Chủ nhà cũng đang à, rất là cần tiền bán để thu hồi vốn Thì đã hạ giá lên đến 700 à, triệu đồng rồi Và cho những khách hàng nào à, có nhu cầu mua thì sẽ được bớt thêm nha quý vị Và với thiết kế rất đẹp theo phong cách mẫu hiện đại và rất tuyệt vời Căn nhà mình thì ngay sát bên là khu vực công viên Lòng Hoa và chợ Động Tây và trên đường Lê Văn Thọ thuộc phường 9 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Và căn nhà có diện tích là ngang 5 mét rưỡi và độ sâu là 10 mét và xây dựng à, full nội thất đầy đủ hết nha quý vị. Đây là vị trí con đường này Một con đường thì đã được đổ bê tông rồi Một con đường rộng lên đến khoảng 4 à, đến 5 mét nha Một con hẻm xe hơi vào à, căn nhà mình rất là dễ dàng và thuận tiện nha quý vị Đấy và ở đây thì có hai căn Đã bán một căn cho à, anh Đại Sa ở quận 1 ở rồi Vợ chồng trẻ ở rồi nha quý vị Và chỉ còn lại căn ở bên, bên trong này nữa thôi cho khách hàng à, nào quan tâm đến à, căn nhà này với mức giá chỉ hơn 5 tỷ đồng một xíu và nhà xây mới sổ hồng riêng thì à, có thể là nhắc máy và liên hệ ngay bên kênh nhà đất bên em để đi xem như quý vị. Và đây là mặt tiền chính mặt ngoài của căn nhà chúng ta này, em đang lướt lại khu vực bên ngoài mặt tiền của căn nhà. Thì nếu như quý vị à, cô chú anh chị khách hàng chúng ta xem cảm thấy quan tâm đến căn nhà này và đang có mức tài chính cũng như là đang có một cái nhu cầu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 một à, lớp cửa cuốn bên trong để bảo vệ cho không gian căn nhà mình nha quý anh chị. Rất là đẹp và tuyệt vời nha. Và đây thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với một khoảng không gian khu vực uh, uh, đậu xe máy cũng là phòng khách của căn nhà mình. Ở bên đây thì sẽ được gia chủ đóng những các cái kệ này để những các cái uh, uh, tivi cũng như là khu vực uh, không gian phòng uh, uh, khách của căn nhà mình ở lần bên và đây thì chúng ta sẽ có một cái khoảng không gian khu vực uh, đậu xe máy nha quý vị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 Và với nhà mới tặng full nội thất đầy đủ hết rồi Gia đình cái nhà chúng ta mua thì à, chỉ việc là sách vali về ở thôi Ở đây thì à, sẽ được gia à, chủ tặng gia đình mình này với một bộ sofa Và bên trên thì chúng ta sẽ có hệ thống đèn trùm Kèm theo là trần thạch cao và có đèn led đèn chiếu sáng như quý vị Một mẫu nhà xây mới và thiết kế theo cách hiện đại khá là đẹp Nhà mình thì có sổ hồng riêng cũng là giấy tờ hoàn công gia đình mình đầy đủ hết rồi Anh chị cô chú khách hàng chúng ta mua thì công chứng ngay trong ngày được luôn nha quý vị và đằng sau đây thì à, chúng ta sẽ có không gian khu vực phòng bếp cũng như là khu vực ăn uống. Và với một mẫu thiết kế và nó là vô cùng tuyệt đẹp và đang có giá bán chỉ có 5 tỷ 7 thôi. Đấy và giá này thì còn gặp trực tiếp chủ nhà dễ thương và vui tính để còn thương lượng như quý vị. Và được gia chủ tặng thêm cho gia đình chúng ta với một bộ bàn ghế ăn gồm 4 ghế và có tủ bếp này. Đấy, những các cái uh, kệ trang trí và khu vực đường sau cuối của căn nhà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 với thiết kế rất là tuyệt vời và được gia chủ tặng full nội thất đầy đủ hết cho gia đình mình. Nhà này mới và mua chỉ việc là sách Bali về ở thôi nha quý vị Được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ kèm theo cho căn nhà mình Với bên trên đây thì chúng ta sẽ có phòng ngủ bát tơ Và được gia chủ tặng thêm giường này Và có kệ đế tivi Bàn trang điểm và có lắp đặt hệ thống wifi hết rồi Đấy, với um, kệ để tivi và bàn trang điểm riêng cũng như là bàn uh, làm việc học hành khu vực ở đây thì uh, chúng ta sẽ có một cái khoảng này để trang điểm và học hành ở khu vực uh, bên ngoài này và được tặng thêm điều hòa nha quý vị Đấy, với uh, tủ uh, quần áo và vệ sinh thì uh, chúng ta sẽ có phòng tắm đứng có bồn tắm nằm và có vòi tắm hoa sen Đấy, với phu nội thất rất là đẹp và tuyệt vời như quý vị nằm trên khu vực địa bàn của quận Gò Vấp và ngay trục đường của đường uh, Lê Văn Thọ thuộc phường 9 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh thì uh, những cô chú anh chị khách hàng chúng ta đang uh, xem và đang cảm thấy quan tâm đến những cái căn nhà ở trên khu vực uh, địa bàn của quận Gò Vấp và với mức tài chính hơn 5 tỷ thì nhà này nhà xây mới và diện tích là ngang 5 mét rưỡi và độ sâu là 10 mét và sổ công nhận đủ và xây đầy đủ hết cho gia đình mình nha. Đấy, với bên trên đây thì chúng ta sẽ có phòng ngủ này Đấy, và vệ sinh Đấy, trên đây thì chúng ta sẽ có phòng ngủ nha quý anh chị và có không gian phòng vệ sinh đường sau lại khá là rộng. Đây, khu vực phòng vệ sinh và có giường, có tủ luôn. Đấy, với bên trên thì chúng ta sẽ có hệ thống đèn led đèn chiếu sáng cho căn nhà mình nha quý vị và được gia chủ à, kết hợp với những các cái à, cửa gỗ là gỗ uh, căm xe khu vực đường trước đây thì chúng ta sẽ có phòng ngủ này này anh chị lại và có vệ sinh luôn có vệ sinh bên trên đây luôn nha quý vị bốn uh, 3 phòng ngủ và 4 nhà vệ sinh. Đấy, 3 phòng ngủ 4 nhà vệ sinh nha quý vị. Xây dựng và thiết kế hết đẹp. Đây, đây là khu vực không gian phòng vệ sinh ở đường trước và có 3 phòng ngủ và 4 nhà vệ sinh nha quý vị. Khá là đẹp luôn. Một mẫu nhà phải nói là xây dựng rất là tuyệt vời và đang được nằm trên khu vực uh, ngay trung tâm nha. Ở đây thì uh, di chuyển ra khu vực công viên Lồng Hoa cũng là chợ Hành Động Tây thì rất là gần nha quý vị.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 Và trong video của em đến đây cũng xin kết thúc và nếu như quý vị khách hàng chúng ta cảm thấy phù hợp với lại nhu cầu gia đình mình thì à, nhấc máy và liên hệ về bên kênh nhà đất bên em để đi xem căn nhà này. Và ngoài ra thì bên kênh nhà đất bên em còn rất là nhiều những căn nhà đẹp và giá hợp lý được à, gặp trực tiếp chính chủ để thương lượng như quý vị. Đấy, và trong video của em đến đây cũng à, xin khép lại và xin chào, xin cảm ơn trong video sau.